này đấy Tức là nó không yếu Đúng không Nó không yếu Đây nhá Chuyện này thử chơi mech xem nào Chuyện này thử chơi mech đi Đây có bom có Đây nhá Đủ chơi nhá Nhưng mà nó phải hên hên tí Ra đồ xung kích anh em ạ Ra xung kích thì chơi nó nó mới ok được Ok hello chào anh em Chào mừng anh em đến với Game Today nhá Hôm nay thì tôi có party với cả GTD duy Bảo Thực ra là chúng tôi party nhưng mà chúng tôi vẫn đấm nhau bình thường nhá. Hai anh em party chơi với nhau thôi chứ không cũng không không không, không team up gì cả. Đấy. Ấy, thấy đồ là thấy là không chơi được rồi. Nhìn đồ đã à, thấy không chơi được rồi anh em ạ. Sợ thật sự. Thôi cố một vài năm nữa nha anh em nhá. Ra mà không ra được zipper tôi nghỉ luôn. Bỏ luôn. Trông này tôi thấy giống chơi ẹp lắm này Không phải chơi mất đâu anh em ạ Trông giống chơi ẹp lắm Gái thì ưu tiên sao anh <clears throat> Gái thì ưu tiên từ uh, Gái uh, gái sinh trước đương nhiên rồi Sinh sinh Gái sinh Gái sinh và gái chưa có chồng Đúng rồi, phải ưu tiên gái chưa có chồng Ừ ẹp rồi ẹp rồi, ẹp rồi, ẹp rồi Em tưởng anh Long toàn đơm Nên vào danh sách đen rồi Ừ thì bình thường thì anh vẫn cho Long Sida vào danh sách đen Nhưng mà cái lúc mà Long Sida bảo là cho chơi với thì anh lại <laughs> cho chơi anh lại bỏ ra Có gì đâu Ui giời Đơn giản bạn bè nói một câu là được mà <clears throat> Bạn uh, anh Nguyên kia ờ, hỏi như thế thì không biết là có phải con con con gái không nhỉ? Có phải bạn nữ không nhỉ? Không biết có phải bạn nữ không? Không biết có phải là bạn bạn nữ không hay là chỉ hỏi vu vơ thôi. Để rồi. <clears throat> Được quá nhờ. Được đấy. Trận này em chơi gì nào? Xem lại cái truyền thuyết phát. Trận này chơi Hunter này, 9 ăn được này. Ơ nhưng mà hôm nay chơi hát rank à? Chơi hát rank à? Hôm nay mình đâu có muốn chơi hát rank đâu. lấy đồ luôn đi Mày quá Mày quá tôi một trưởng Không mà thua đấy Trận này đéo ghép được đồ Cách nhở được đồ luôn <clears throat> ghép được đồ ghép cái bờ linh à ghép bờ linh trước à thôi được ghép cái bờ linh vậy ghép bờ linh trước vậy của con được không Kiểm tra lại một lần nữa Rau đầu tiên gặp cỏ này Rau thứ hai gặp thằng Trung Quốc Ok Bài có vẻ hơi khèo Bài vẫn chưa có ba Hunter anh em ạ Khéo quá nhỉ Dạo này em thấy leo rank tầm rút lên kinh bằng bộ Hunter 4 đỏ Chuyển 9 Hunter là khá ổn đúng rồi Bộ đấy là bộ cực kỳ ổn Anh em cũng xem kênh chắc là cũng biết GTD Ngạo là chuyên chơi cái bộ đấy Leo rank thậm chí là lên kinh là lên quy luôn đấy chứ Patch mới 9 ép bá à Có cái gì uh, mới à anh em Tôi cũng chưa kịp đọc Update thì, thì, thì 9 ép có gì mới anh em đọc update chưa? Anh em nào phổ biến cho tôi được không? Xem nó có cái gì mới không? Thôi chết mẹ rồi, mất chuỗi rồi này. Ui, nó hết Thôi sao? Ôi mẹ ơi, nó lại ra con này. Nhưng mà đã làm gì đã có mất miếc gì đâu Cái này à Trông yếu nhỉ Tôi trông có vẻ khá yếu ở đây 3 ừ, mét à 3 mét à 3 mét à 3 mét Không phải ép rồi Không phải ép Bài này không phải ép bài này cũng không phải mách Wolverine mách mà bây giờ chưa ra mách thì chơi kiểu gì Không phải đâu Đừng để bị lừa Có lừa không nhỏ? Ê có lừa không bạn ơi Có lừa không nhở Đây là cái thằng cái thằng Thái Lan này là cái thằng bị lừa này Chắc chắn là cái thằng Thái Lan bị lừa <clears throat> Cái thằng Thái Lan kia bị lừa rồi anh em ạ Cái thằng đấy nó chơi uh, mech nhưng mà nó không có được công nghệ mech thì thì toang rồi Ui, sợ thế sợ thế ui sợ quá cắt được chuỗi rồi hay quá ui chơi cái gì đây không biết à chưa biết chơi gì anh em ạ nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là nó không phải hunter rồi tầm này ra hunter muộn vứt rồi chắc chắn không phải hunter không phải có ép không thì chưa biết nhưng mà Khả năng cao chắc chắn cũng không phải ép Bài này chắc chắn không phải ép rồi Cái thằng này vừa lấy ăn mình rồi đúng không? Gặp rồi Gặp rồi Còn cái thằng CS này chưa gặp Thằng CS chưa gặp đúng không? CS chưa gặp Gặp một cỏ Thằng Phương kia chưa gặp Rồi giết, giết con súng Ui rồi con súng kìa, con súng kìa Giết đi, đúng rồi Được Chơi được Sợ thế à, cùng kết hợp với bốn đỏ Sợ quá Ê nhưng mà trận này chơi gì đây Khả năng cao lại chơi mech rồi đấy anh em này Ôi nhưng mà từ từ nhá Chơi mech à 9 mét kẹp ti tinh cơ thì chơi vui thì được em ạ Chuyện này tôi nghĩ là đang chơi ở cái mức rank là lúc 5 Thì try hát một tí anh em nhá Tôi nghĩ chuyện này cho em Try hát Try hát một tí Một chút try hát đi trong cái trận đấu này đi Vậy là còn gặp cái thằng Phương nữa rồi Thằng Phương yếu Phương yếu Rao sau gặp Phương này không cần Không cần làm gì Rao này có thể bán bớt một vài con đi Bán bớt một vài con đi lấy uh, tiền Trận này khả năng cao lại chuyển về Goblin anh em ạ Tôi nghĩ là cái trận này tôi lại chơi được Goblin rồi Đổ hơi khèo nhá Đổ hơi khèo nhá thỏ rau sau vào già này chắc nếu bắn được trưởng luôn <coughs> già này chắc cũng bắn được trưởng ạ này khó nhỉ Goblin này nhưng mà không có xung kích này Không có xung kích, quan trọng không có xung kích này Round sau là phải up cấp rồi nhưng mà chưa có mất Chưa có bộ mất bây giờ cần con thỏ, ra con thỏ được, ra con thỏ được Đây rồi, ui tôi nhầm con mèo con mèo mèo lên bảy lên bảy lên bảy lên bảy lên bảy già dạ. bán thỏ ok nhìn trông cũng kinh đấy Lấy đồ luôn nhỉ anh em nhỉ Gậy đẩy đấy Gậy đẩy nó chắc ta có đây là có human này Có cho human vào không Mà cho human vào thì lại không có goblin Và khá yếu Tôi nghĩ là không Nếu mà muốn cho human vào ấy Chúng ta sẽ phải đợi Đợi ra là cái con mết Cái con uh, flame anh em ạ Ra flame thì, thì, thì bán cái con này đi Cho flame vào là được Flame wizard luôn cái đi. Rồi đi trong Ba già yếu anh em ạ Già có tung một trưởng kéo đâu Cho vào làm gì yếu <clears throat> Già này là già không tung một trưởng anh em ạ Bắn đến Tết mới tung được Cứ bình tĩnh Đây này con già ngu này Con già lướt ngu kia Mẹ Kia bắn trưởng ngu kia Cuối xong rồi già ơi là già lãi mất chuôi, Chán đời thế như này Cô Berlin đủ bộ này không ổn không ổn không ổn không ổn già này không có xung kích anh em ạ Bây giờ tôi cần nếu mà bỏ già vào ấy thì chỉ có vứt cái con con goblin này thôi nhưng mà bây giờ tôi cần con công nghệ mất của tôi rôn anh em ạ. Nếu mà tôi bỏ con goblin này ra nó sẽ rất là lãng phí. Chính vì thế là chúng ta có thể thắng được thì bây giờ chúng ta cứ cứ có một cái công nghệ mất đi để rôn được ra con già hai đi không tầm này mà bây giờ mà đây này còn mấy cái thằng này nguy hiểm vãi 9 mét này này trận này có 9 mét rồi ôi thế thì căng đấy trận này căng đấy anh em ạ trận này có 9 mét căng căng căng căng căng căng căng rất căng quên mất quên mất quên mất quên mất Đấy, không bán cái con kia Thực ra tôi cũng chả được có được mấy công nghệ mất roll gì cả Chuyện này lại cảm giác bị khèo rồi đấy Thì cái round này Chưa có zipper Ồ Thế mới cay Cần con zipper để để để uh, kích hoạt 6 goblin Không có Khó nhờ Hoặc là có thể chơi 9m được đấy Nếu mà có nhiều người chơi cái bộ kia thì có thể Chuyển sang chơi 9m mà thực ra cái trận đấu này tôi nghĩ là chúng ta Chúng ta không nên chơi 9m bởi vì cũng không có giáp Đây rồi Hơi khó anh em ạ Cảm giác là rất khó ấy bước con già lên được hai Chắc trận này phải ghép BKB Trận này có 9 mét ở Thằng này chơi 9 mét chắc luôn Không trượt được đâu đây đây đây đây, đây. Chắc chắn rồi rồi Nếu không lên được giải hai nhờ, cay nhờ Mày Nếu lên được giải hai Cay quá nhờ Sợ thật sự ấy Goblin tầm này bây giờ đang yếu anh em ạ Chưa chưa có đam, chưa có đam Tôi cần một vài cái món đồ ở cái round tiếp theo Còn bây giờ cần gì? Cần sách Cần sách và cần gì nữa? Cần sách và cần ờ, công nghệ mech để roll Nếu bây giờ cho Goblin vào luôn thì sẽ bị thọt Thọt level ra hai đúng rồi hai thì ra click luôn Ăn được Ăn được Ok Vừa có sách vừa có công nghệ mech Mấy cái con Goblin nó phải lên hai mình mới chơi được anh em ạ Tầm này một sao không chơi được đâu Bây giờ đang vẫn dựa vào mấy cái con mết Con già tung trưởng À mà mình cho cái con này vào làm gì nhỉ ba mech đây ba goblin vào cũng được cỏ này có ăn được không Trông có vẻ như là vẫn ăn được thôi Combo đẹp này Bắn trưởng đi Flame Ui bắn trượt rồi Thôi xong rồi Vẫn ăn được Hay quá Round tiếp theo là phải lên Ở round 21 là phải lên 9 đấy anh em ạ Nói chung là cái tầm này vẫn giữ được máu đúng không vẫn ok vẫn còn giữ được máu vẫn rất là ok luôn Tôi nghĩ là lên cái round tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ Chúng ta Chúng ta bỏ cái bộ mết đi thôi Đây rồi Trận này không có cái đốn Mấy cái món đồ kiểu dạng như là xung kích Khó phết Bỏ mết đi thôi Giữ con già thôi anh em ạ Già bờ linh thôi Vua lóc nữa Đồ dồn hết cho già hơi sai luôn Rồi có một thằng chơi trận này chơi nhiều Goblin nhở Cay đấy nhở Trận này có nhiều người chơi Goblin quá Lấy cái món đồ gì đây Theo anh em của tôi nên lấy cái món đồ gì Hello chào rùa bò mobile nhá chào em <clears throat> Vừa nãy hình như là em cũng có vào đúng không Có vào rồi chim sớm Có vào rồi chim sớm sau đó thì nó bị giật lag Nên là anh em phải ra ngoài Chưa ra bom chưa ra máy bay anh em ạ <clears throat> Ủa xét luôn lấy búa xét cho ra luôn Già cánh không anh em? Anh em nhìn thấy con già đầu cánh không này? Nhìn thấy thôi nhưng mà con già cánh lắm Tôi chơi bộ này cũng thông thạo rồi Tôi chơi bộ này lúc mà nó update ấy tôi cũng chơi rất nhiều khi nào có giải mới cho em đăng ký nhé anh em nhớ là ấn vào cái chuông ấy ấn vào chuông của kênh và tôi sẽ livestream thường xuyên và khi nào có giải thì tôi sẽ thông báo với anh em trước một tháng của cái giải đấy nhá để cho anh em đăng ký để xem có bao nhiêu anh em đăng ký ở cái mùa mới thì tôi cũng nói luôn tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em là cái mùa mới của cái giải của tôi ấy nó sẽ bắt đầu là vào khoảng cuối tháng 9 nhá Bắt đầu vào cuối tháng 9 Ui mẹ chín xin chín xin chín xin anh em ơi chín xin chín xin Ôi chín xin Con mẹ có đun rồi Thôi thôi mất chuỗi Mất chuỗi mất chuỗi Chịu chịu chịu chịu chịu chín xin không sao cả Không sao cả Vẫn ăn được Sẽ ăn Tương lai sẽ ăn Đây rồi Có bom rồi anh em ơi Mẹ ơi 6 Mech, 6 Goblin ừ. Vẫn phải chơi già Vẫn phải chơi già không có đam anh em ạ Round 25 À đúng rồi Cái meta mới chắc ngày mai update đúng không anh em Anh em có biết cái lịch update không Có anh em làm biết cái lịch update của ngày mai không nhở Anh em có thể chia sẻ với tôi Hình như là ngày mai là cái con Demon Cái con uh, Chúa quỷ có vẻ như là nó khá mạnh Nó có thêm một cái gì đấy đi phải Có thêm một cái gì đấy của con chúa quỷ 6 Glacier Ê mẹ Còn có cả 6 Glacier ạ Ui ui 6 Glacier PA co kìa Ui trông căng trông căng trông căng trông căng trông căng trông căng trông căng Trận đấu khá căng Không sao, round 25 mà tôi có công nghệ mất rồi Bom 2 rồi Đúng rồi, con Sven nó được bắp cho cái khả năng là Có thêm Demon là có thêm đam đúng không? Có phải không? Nhân lên bao nhiêu á? Tôi cũng không nhớ, tôi đọc qua qua thì thế <clears throat> 6 mech Đủ 6 mech rồi Tí nữa bán con này đi Trận này có cả máy bay Ê đừng bảo không ăn được mấy con này nhá được ăn được ăn được công nghệ bách đầu tiên của tôi tinh hoa bách đầu tiên của tôi đây rồi nào xem là ra cái con nào đây ui mẹ ơi ra tôn độ không ra đát split hai con này bom Tôi cũng không có chơi gì Đồ này có chém lan không nhỉ Có chém lan mới chơi tôi cũng không Không có anh em ạ Không có que Thôi thôi thôi thôi Thế chịu à Chết rồi gặp thằng cỏ nó chơi cái gì đây Nó chơi Saman Trông có vẻ khá to ở đây Saman này to quá già bị đùm rồi kìa Thôi xong rồi Rao sau phải kiếm cái con bom hai thì mới ra mới ăn được máy bay ừ. Máy bay thì thôi vứt cái con thỏ đi chơi máy bay luôn Máy bay thôi vứt già đi cũng được 9 mét này Quèo ơi Thế thì toang rồi Gặp 9 mét thì toang rồi Ờ vẫn ăn được ấy Vớ vẩn vẫn ăn được ấy Không ăn được nhưng mà cũng không có mất nhiều máu lắm Lấy BKB thì ăn được Sắp có một cái công nghệ mất lúa ở round thứ 30 anh em ạ Thôi cũng không lo lắng lắm đâu Người ta vứt mèo rồi thôi Mèo không chơi được tầm này nữa Thực ra bây giờ già nó vẫn rất là gánh đam nhá Bây giờ bỏ già đi thì Toang quá nhở Luôn phát lửa ấy 28, 29 lên 10 Trong 29 lên 10 29 lên 10 để bỏ già đi cho hai lóc vào cho hai Warlock trong là có con Dark Spirit Cũng được Gọi là tạm tạm thôi chứ cũng khá yếu đấy Khá yếu đấy Gặp thằng Hunter Ui mẹ ơi Bom đặt đi Bom đặt, bom đặt, bom đặt máy bay bắn là xong lan được Đúng rồi Ăn được Ui cũng không ăn được Nhìn con súng có vẻ khá khá to Khá to khá to Ui Ôi chết rồi À giết được súng rồi Hay quá Thế là có một cái tinh hoa mech nữa Đây là cái cơ hội để giành top 1 đây Trong cái round này có thể bán con già đi được rồi vua Warlock Round 29 lên 10 luôn 4 warlock luôn Blink Quên mất không luôn cái, cái tinh hoa mech Chết rồi Không kiếm tung trưởng kìa Kinh quá nhờ, Sợ thế bạn ơi Cái gì đây Rôn nhẹ phát Đây rồi Con này bán Con này bán Con này bán không có que Trời ơi cái trận đấu này không có que Chỉ có búa xét thôi Bạc tia Ui Nghệ sĩ phóng lợn à Lancer, Secret Lancer lên hai sao Chìa khóa để chiến thắng được rồi anh em ơi Tôi biết cách để chiến thắng ở trong cái trận đấu này rồi Cho con này vào à cho con này ra Thôi con này bán đi Ok ừ. Đao quỷ Dồn đồ cho Lancer Dồn đồ cho Lancer Ok, trận này chơi Lancer rồi Trận này Lancer rồi Yếu que cay nhờ không chơi bom anh em ạ bom bom từ từ đã bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh anh em cứ bình tĩnh bom thế nào nó cũng lên hai thôi cứ bình tĩnh nhá ừ, bình tĩnh bình tĩnh tôi không chơi tôi không chơi tôi không chơi con bom này chuyện này không chơi tôi nói từ đầu rồi mà chơi bom phải thua ngay anh em ạ à, trận này không chơi được không chơi được bom đấy đây này 9 mét đây này chơi này cũng goblin bom hai máy bay này dash split ba này không chơi được anh em hiểu không <clears throat> phải chơi kiểu khác roll phát nhở tinh hoa mất còn 12 tiền nó mua được phát đấy ừ. roll phát xem sao lancer ra là một con hai con Lancer 2 sao rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ lùi con Lancer lên 3 sao anh em nhá. Con này có khả năng lên được 3 đấy. Lên được 3 cánh kèo. Ok. Đấy, ăn được rồi. Anh em cứ bình tĩnh, cứ để tôi nhá, cứ để tôi anh em bình tĩnh. Tôi biết tôi phải làm gì. Round 33 đúng không? Roll phát lửa được. Trượng phép kiếm gãy. Chúng ta sẽ roll thêm một phát lửa anh em nhá. Lên số. Được thêm một con. Hơi đen. Chúng ta chỉ còn hai con Lancer nữa thôi. Con Lancer của chúng ta sắp lên được 3 rồi. Round 35 hy vọng là chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ có được thêm hai con Lancer nữa. Bởi vì đối thủ của chúng ta rất mạnh GTD bảo bây giờ là đã full bộ Goblin Mech và toàn 3 sao rồi Bom 3, tương lai nó sẽ là bom 3, Calum 3 cũng như là Dash Bridge 3 sao đấy Rất nguy hiểm Thằng này thì chắc là nó cũng sẽ chết sớm thôi Trước sau thì cũng chết thôi anh em ạ Insector bây giờ nó không đủ tuổi để đánh với những cái bộ này Thậm chí nó còn không ăn được tôi thì anh em nghĩ sao mà nó ăn được Di Bảo Chắc đi, thằng này đi sớm rồi Hơi thiếu giáp nhở Tôi cần mấy cái món đồ có giáp ở đây Chỗ này không có một cái que nào cay thế nhở Đùa Cho xin một cái que thì có làm sao Khổ thế như này Đồ này đéo ghép được cái gì Ba tia này cần một cái que thôi nhưng mà bây giờ không có que rồi anh em ạ tầm này không thể có que rồi sáu glacio sáu glacio bốn 4 Warlock có ăn không này Lấy được cái mảnh linh hồn thôi Chả lấy được cái gì, đồ khéo quá Chuyện này đồ khéo quá Lancer Thiếu một con Chỉ còn một con nữa thôi Từ từ đã Đồ trận đấu kheo thật sự anh em ạ Đơ thì đéo ở đây Nhìn kìa ba con máy bay ba ca lông Dash Spirit 3 sao Bom sắp lên 3 rồi 6 Warlock trước Ui mẹ ơi Mất dạng luôn Nào chúng ta Chén cuối anh em ơi Xùi ui Trò chơi liệu có kết thúc không 6 Warlock Ok Chúng ta chuyển đội hình sang 6 Warlock Kết hợp với cả Lancer 3 sao Liệu rằng chúng ta có thể lật kèo được không Tôi nghĩ ván này tôi làm được Đùm vào Ui không kịp rồi Tôi nghĩ là tôi làm được Thế còn anh em Chết rồi, Lancer nó bị cái con ca nó bớ vào rồi kìa Đánh chậm quá, nhấc tay lên Lancer nhấc tay lên Được không, được không, được không, được không Được không Được Được Được anh em ơi Cơ hội của chúng ta đến đây rồi Hay lắm 4 glacier Ôi mẹ ơi Cái gì kia Cái gì kia Không nhấc được tay lên kia Ôi rồi nhấc tay lên nhấc tay lên nhấc tay lên bạn ơi nhấc tay lên nhấc tay lên nhấc tay lên bạn ơi hay quá <clears throat> được rồi Cần đéo Doom nhỉ nhấc tay lên ăn được không căng thẳng quá ui rồi ui rồi ui rồi ui rồi Tính hết rồi anh em ơi Tính hết từ lẫy rồi Khổ Cứ bình tĩnh Anh em cứ để tôi Anh em cứ bình tĩnh Cứ để tôi Làm được Làm được Mình làm được Mình làm được Mình làm được Mình làm được <clears throat> Nhá Mình làm được Chấp uh, bom 3 Chấp calong 3 luôn <clears throat> Mình làm được Mình làm được Yên tâm Làm được Cứu mình tới Kiếm sáu con Glacier vào anh em ạ Dìu long huyết này Hơi thừa hơi thừa Cần cái ngọc Cho viên ngọc thì có làm sao Con mẹ Nhanh thôi anh em ơi Kiếm đủ 6 Glacier Đây rồi Còn một con nữa Một con nữa thôi Đấy rồi Hiện tại bây giờ tôi đã đủ 6 Glacier rồi anh em ơi Đội hình của tôi bây giờ nó là 6 Glacier anh em ơi Xì. Anh em nghĩ sao 6 Glacier kết hợp với cả Lancer Và bây giờ con Lancer 3 sao của tôi chính thức không còn chơi hệ dưỡng sinh Lancer đi lên Lên cho anh Đấm đi không hề bị giảm tốc bởi con cá lông chắc chắn là cái điều đấy và tôi sẽ giành cái chức vô địch trong cái trận đấu này <laughs> ui ui cái gì đấy ờ mệt điều gì thua này ơ ờ, sáu glacier đéo ăn được sáu block mới ăn được anh em ạ thôi quay lại quay lại quay lại xấu hổ quá xấu hổ quá chả biết chui vào đâu cho nó đỡ bớt cái xấu hổ này mẹ thì toàn Cứ tưởng vô địch cái sớm Thì toàn Mày vẫn còn máu vẫn sống Được round nữa Tôi xin chân thành xin phép các anh em cho tôi ờ, kiểm điểm lại bản thân tôi Cái vụ cái sớm ăn gì đúng là có thật anh em ạ Dã man Được rồi Tụm lại một chỗ anh em bom ba thì mẹ kinh thế Ủa Trông sợ đấy à Ngoài con bom ba ra còn 6 con cá lông ạ Ủa, Ôi ôi Ê kìa ê kìa Ê kìa Sợ quá bạn ơi Nhấc tay lên Nhấc tay lên Nhấc tay lên Nhấc tay lên Nhấc tay lên Tao bảo nhấc tay lên 22.000 máu á à. 24.000 máu kia Từ cái giây phút này đây Con Lancer của tôi Chính thức quay trở lại hệ dưỡng sinh Anh em nhá Lancer dưỡng sinh 24.000 máu đấm hết Ồ Càng quái nào Thôi lấy đốt đồ đó, lấy đốt đồ đó. Sợ quá nhấc tay lên bạn ơi Đéo bên nhau bạn nhé Chúng ta đến với cả ra quyết định ở trong cái trận đấu Quả bom nguyên tử nữa đây đặt ra rồi kia một sau một cái cú lổ toàn bộ đội hình của tôi đã ra đi chỉ còn một mình con lancer thôi lancer một chấp mười Ôi, đang đứng ở trong cái bãi của con Dark Spirit 3 sao kìa linh ra đây, lé được quả bom luôn Ồ, chết rồi, máu đang tụt dần Mẹ ơi, còn nó hai nghìn máu Nhấc tay lên Tao bảo mày nhấc tay lên Đúng rồi, ui, máu lên dần rồi anh em ơi Máu lên dần mười nghìn máu Ui xùi ui Có thế chứ Có thế chứ Không làm anh em thất vọng tôi đã tính trước đến cái điều này rồi anh em ơi Đấy là lý do tại làm sao mà tôi không up cái con bom nó lên 3 À lên 2 sao Cũng như là tôi lấy những cái món đồ như là búa xét, ba tia Bởi vì tôi đã tính trước cái tình huống lết game rồi anh em ạ à. Có rất nhiều anh em đã thắc mắc từ cái giai đoạn đó Và đây nó sẽ là cái câu trả lời cho anh em nha Trời ui cười quá <laughs> Thưa quý vị và các bạn quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong bộ phim kiếm hiệp có tên Ngày ấy tôi tập dưỡng sinh, một bộ phim đầy chất tinh hoa điện ảnh của đạo diễn Tuấn Cơm. Trong bộ phim khắc họa, nhân vật chính là một anh phóng lợn đã từng đạt được giải người phóng lợn xuất sắc nhất thế giới. À không, thế giới là thế nào? Vũ trụ người phóng lợn xuất sắc nhất vũ trụ và rồi cái người phóng lợn ấy đã từ bỏ cái công việc bao nhiêu năm gắn bó của mình Để đi theo cái con đường chân ái về võ học Bí kíp dưỡng sinh, tinh hoa của cuộc sống, chân lý của cuộc đời tôi Tạm biệt anh em, bye bye